đã hơn một tháng kể từ khi Trung Quốc từ bỏ chính sách Zero Covid và dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ, chế độ Bắc Kinh vẫn cực lực che đậy số người chết. Theo tiết lộ mới nhất từ các nguồn tin ở Vũ Hán và Bắc Kinh, con số tử vong cao hơn rất nhiều so với dữ liệu chính thức. Không chỉ dịch bệnh tấn công khắp toàn quốc, người dân Trung Quốc đang chịu đựng khí hậu khắc nghiệt bằng đợt lạnh kỷ lục. Nơi thấp nhất, nhiệt độ xuống dưới mức âm 53 độ C, không khí lạnh tấn công 13 tỉnh thành, bắt đầu từ ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Hoài Giang xin kính chào quý khán thính giả của Duyên vạn Cổ. Kính thưa quý vị, trước Tết âm lịch, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Trung Quốc một lần nữa công bố số ca tử vong mới vì dịch bệnh. Theo đó, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1, có 12.658 ca tử vong tại bệnh viện. Sau Tết, CDC Trung Quốc tuyên bố rằng đã có 896 ca tử vong vào ngày 23 tháng 1, và đã đưa ra nhiều biểu đồ dữ liệu khác nhau để cố gắng chứng minh rằng đỉnh dịch đã qua. Tuy nhiên, dữ liệu mà các chuyên gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc mong muốn bị đăng lại một lần nữa lộ ra nhiều sơ hở. Ông Jin, một người Mỹ gốc Hoa, từng mở một công ty ở Bắc Kinh trong 10 năm. Mãi đến năm 2020, ông mới trở về Hoa Kỳ. Ông có mối quan hệ rộng rãi ở Bắc Kinh và vợ ông là người Bắc Kinh. Sau khi dịch bệnh bùng phát nhanh chóng ở Trung Quốc vào tháng 12 năm ngoái, ông đã nhận được rất nhiều tin tức từ các bên và tình hình khiến ông bị sốc. Ông Trình nói với phóng viên River Time vào ngày 22 tháng 1 rằng ba người họ hàng của vợ ông ở Bắc Kinh đã qua đời nhưng giấy chứng tự do bác sĩ cấp không được ghi là viêm phổi COVID-19 và phải xử nguyên nhân tử vong, xem tiểu sử bệnh của họ là gì rồi ghi căn bệnh đó vào. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể che giấu bởi vì nếu chụp x-quang và thấy phổi trắng, đó là khẳng định COVID-19, người nhà đều đã nhận được ảnh chụp x-quang Ông có một người bạn sống ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh. Gia đình người này có 5 người già đã chết, trong đó có một người là phó giám đốc sở công an, nhưng đến nay cả 5 người vẫn chưa được hỏa táng. Người bạn này của ông Trình cũng có người thân làm trong ngành tang lễ, nhưng cho dù có nhờ người quen đi nữa cũng không chen chân được, phải chờ 3 tháng mới đến lượt hỏa táng. Ông ta là phó giám đốc sở công an, huống chi là người bình thường. Điều đó cũng chứng tỏ rằng xếp hàng trước ông ta còn nhiều người có địa vị cao hơn. Vậy làm sao thi thể đợi được 3 tháng? Ông Trình cho biết, tủ đông của nhà tăng lễ đã quá tải, khi không còn chỗ để, họ cho thi thể vào container đông lạnh. Nhưng sau đó, các container này cũng đầy nên chỉ có thể cho vào xe hơi cá nhân. Năm xác chết được đưa vào một chiếc ô tô đậu ở nơi khác và xếp hàng chờ đợi. Ông cho biết thêm, tình huống như thế này rất phổ biến. Tôi quen biết một quan chức ở Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Ông ấy nói rằng, ở Bắc Kinh có ít nhất 200.000 thi thể chưa được hỏa táng. Ông Trình nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc mất 10% đảng viên Ông cho biết thêm, một người bạn của tôi phụ trách giám sát dân số và khuyến khích sinh đẻ tại Ủy ban Y tế Trung ương đã nói với tôi, số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra đi là 10%. Họ có mô hình giám sát dân số, điều này cho thấy lãnh đạo cấp Trung ương đều biết tình hình. Theo thông báo chính thức, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc có 96.712 triệu đảng viên. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin gần đây ghi nhận một lượng lớn các chuyên gia, học giả, nghệ sĩ, người nổi tiếng và quan chức là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã qua đời vì bệnh, nhưng không nói rõ là bệnh gì. Nhà tù cũng có nhiều người chết nhưng không được biết đến. Ông Trình nói rằng tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đại lục đã bị che đậy nghiêm trọng, nhưng chưa kể đến tình hình dịch bệnh và tử vong trong các nhà tù. Theo người từ trong tù ra, dịch bệnh đã bùng phát toàn diện trong nhà tù từ trước khi có phong trào dây trắng. Đảng Cộng sản Trung Quốc thấy rằng dịch bệnh đã nằm ngoài tầm kiểm soát nên nó đã lợi dụng tình hình thuận theo phong trào để mở cửa. Tôi có một người bạn là họ Hà đã ra khỏi nhà tù số 2 Bắc Kinh vào cuối tháng 12. Ông ấy nói rằng nhà tù đã bị nhiễm bệnh hoàn toàn trước phong trào dây trắng chứ không phải sau khi bỏ phong tỏa vào ngày 7 tháng 12. Sau khi một cảnh sát bị nhiễm bệnh, anh ta giống như mồi lửa, trong chưa đầy 3 ngày, gần như toàn bộ nhà tù đã thất thủ. Người ra tù vào tháng 12 nói rằng, nhiều người đã được chuyển đến giam giữ ở nơi khác, bệnh viện không thể tiếp nhận họ. Họ bị nhốt trong ký túc xá do cảnh sát vũ trang xây dựng và không có thuốc điều trị. Thuốc men thiếu thốn như vậy, không thể đưa thuốc thật cho họ, đều là thuốc giả, rất nhiều người đã qua đời về số người chết trong tù Đảng Cộng sản Trung Quốc càng không thể công khai. Ông Trình nói, ông tin rằng con số tử vong do COVID-19 ở Trung Quốc rất lớn, có thể dùng hai từ càng quét để mô tả dịch bệnh lần này. Một quận ở Vũ Hán có 5.000 người chết trong một tháng. Theo thông cáo chính thức của Vũ Hán vào năm ngoái, dân số thường trú năm 2021 của quận Hoàng Bi là khoảng 1,23 triệu người, tỷ lệ tử vong là 5,43 phần ngàn. Dựa trên tỷ lệ tử vong này và tính theo số dân hơn 900.000 người, số người chết trong một năm của quận Hoàng Bi là khoảng 5.000 người. Ông Trần cho biết, người nhận bảo hiểm xã hội có thể nhận phí tang lễ sau khi qua đời. Người nhà của họ phải có giấy chứng nhận hỏa táng để đi hủy hộ khẩu, sau đó có thể đến cục dân chính để nhận chi phí mai táng. Những dữ liệu này có sẵn trong máy tính của chính quyền và có thể thống kê được. Điều này cho thấy 5.000 trường hợp tử vong được đề cập trong bài báo chỉ là số liệu nhận chi phí tăng lễ từ Cục Dân Chính. Chưa bao giờ những người chết chưa kịp hỏa táng hoặc chưa làm các thủ tục liên quan. Hiện tại, các lò hỏa táng ở nhiều nơi tại Trung Quốc đang hoạt động trong tình trạng quá tải, phải đăng ký đợi tới lượt. đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA trích dẫn các nguồn tin địa phương vào ngày 7 tháng 1 cho biết, 8 lò hỏa táng của nhà tăng lễ Vũ Xương ở Vũ Hán cũng đang hoạt động 24 giờ một ngày. Ông Điền, một cư dân Vũ Hán nói với RFA rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn có khả năng thống kê tổng số người chết vì dịch bệnh. Ví dụ như các đồn công an phải nắm rất rõ vì họ phụ trách xử lý việc hủy hộ khẩu cho người chết. Nhưng nhà chức trách không sẵn lòng đối mặt với con số khổng lồ như vậy. Theo số liệu tử vong trên trang web chính thức của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc từ ngày 7 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 1 năm nay, nước này ghi nhận không tới 40 ca tử vong do COVID-19. Nhưng tình hình tại các nhà tang lễ khiến thế giới không khỏi đặt nghi vấn về dữ liệu này. Trước áp lực quốc tế, vào 14 tháng 1, Ủy ban Y tế Quốc gia đột nhiên tuyên bố từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 12 tháng 1 năm 2023, toàn Trung Quốc có 59.938 ca tử vong liên quan đến dịch bệnh. Tới ngày 21 tháng 1, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục công bố ghi nhận 12.658 ca tử vong từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 1 đợt không khí lạnh càng quét khắp Trung Quốc khiến nhiệt độ xuống thấp kỷ lục. Vào lúc 7 giờ sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, ngày 22 tháng 1 dương lịch, trạm khí tượng Kim Đào ở thị trấn Amro, thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang đã đo được nhiệt độ âm 53 độ C, phá vỡ mức thấp nhất lịch sử âm 52,3 độ C từng được ghi nhận vào năm 1969 tại thành phố này. Đây cũng là nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận trong lịch sử Trung Quốc kể từ khi Trung Quốc lưu trữ dữ liệu về khí tượng. Theo dữ liệu giám sát từ Đài quan sát khí tượng, ở dãy núi Đại Hưng An, nhiệt độ thấp nhất ở thành phố Mạc Hà đã xuống dưới âm 50 độ C trong 3 ngày liên tiếp trước khi đạt mức nhiệt độ phá kỷ lục này. Bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ thấp, sương mù băng cũng xuất hiện ở các khu vực đô thị của thành phố Mạc Hà. Người dân địa phương gọi đây là hiện tượng khói trắng, vốn thu hẹp đáng kể tầm nhìn trong thành phố. Tờ Nhật báo Bắc Kinh đưa tin, nhiệt độ tại 13 thành phố ở thủ phủ của các tỉnh ở phía Bắc đã chạm mức thấp nhất kể từ đầu mùa đông. Nhiệt độ ở nhiều nơi trong số đó thấp tới mức âm 20 độ C, bao gồm Trường Xuân âm 27,3 độ C, Thẩm Dương âm 21,8 độ C, Hồi Hộp âm 28,6 độ C, Thái Nguyên âm 19,4 độ C, Bắc Kinh âm 16,7 độ C, Thiên Tân âm 15,2 độ C, Thạch Gia Trang âm 11 độ C. Tây An âm 6,6 độ C, Lan Châu âm 15,6 độ C, Ngân Xuyên âm 18,8 độ C, Tây Ninh âm 21,5 độ C, Uruguay âm 23,6 độ C, Tế Nam âm 13,6 độ C. Trong số đó, hồi hộp lạnh nhất kể từ cuối tháng 1 năm 1971 lập kỷ lục lạnh nhất trong gần 50 năm. Đợt không khí lạnh này có mức độ vượt quá đợt đại không khí lạnh vào năm 2016. Ngoài ra, Tây Ninh lần đầu tiên nhiệt độ giảm xuống dưới âm 20 độ C trong mùa đông này. Các tỉnh Tế Nam, Thạch Gia Trang lần đầu tiên nhiệt độ giảm xuống dưới âm 10 độ C trong mùa đông này.